Ok, xin uh, kính chào các anh chị. Uh, vừa qua thì thị trường chứng khoán uh, đã trải qua một cái giai đoạn có thể nói là sụt giảm rất là mạnh và thiệt hại cho những nhà đầu tư rất lớn. Nói chung là uh, gần như cũng phải 99% anh em nhà đầu tư đều bị thiệt hại rất lớn. tất nhiên qua mỗi cái đợt sụt giảm thì cũng có một số một số nhỏ những nhà đầu tư họ có thể đứng bên ngoài, đúng không? Tuy vậy thì cái giai đoạn này là một cái giai đoạn diễn ra đầy bất ngờ khiến cho rất nhiều người không kịp trở tay trong đó có rất nhiều người được ừ, coi là chuyên gia chẳng hạn đó thì ờ, thì đó là một cái điều ờ, có thể nói có thể nói là là rất bất ngờ rất bất ngờ thì uh, nội dung hôm nay thì tôi cũng xin trao đổi đến ờ, quý anh chị em nhà đầu tư uh, về những cái lần sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán để từ đó thì mình xem mình có thể có những cái đánh giá hoặc có những cái rút ra à, hoặc có những cái nhìn à, về thị trường chứng khoán nó thực tế và định hướng cái quan trọng là việc sụt giảm nó cũng đã và đang xảy ra rất mạnh rồi vậy thì tương lai chúng ta nên như thế nào đúng không để chúng ta có thể là à, trở lại trở lại à, nếu có thể thì là, là trở lại lợi hại hơn trước đó đúng không thì à, ở trên đây là tôi đã thống kê cái thị trường chứng khoán từ năm 2000 khi vừa mới thành lập bắt đầu bằng 100 điểm và lúc cao nhất là lên đến 1530 điểm à, chưa tính cổ tức chưa tính cổ tức thì lúc cao nhất đâu đó nó khoảng hơn 2.000 điểm một chút tức là tăng khoảng hơn 20 lần đấy là đỉnh cao đúng không còn hiện nay là 1078 điểm thì có những cái giai đoạn sụt giảm rất mạnh trong quá khứ ví dụ như giai đoạn là năm 2001 thì thị trường chứng khoán sụt giảm tới 75% từ 570 điểm còn 139 điểm thì uh, trước khi sụt giảm thì PE của thị trường đâu khoảng 50 lần 50 lần sau sụt giảm thì PE đâu đó còn khoảng độ quanh 10 lần lãi suất cái hồi đó thì tôi thì tôi uh, nghiên cứu lại thôi chứ hồi đó thì chia sẻ với anh chị thì vẫn còn nhỏ vẫn còn nhỏ thành ra là cũng chưa biết gì chưa biết gì về giai đoạn đó giai đoạn đó thì uh, uh, nghiên cứu thấy lãi suất và lạm phát nó thường trên 10 phần trăm thậm chí cao hơn đúng không ạ và hồi đó thì theo thống kê thì có chưa đến 10 cổ phiếu niêm yết trên 10 cổ phiếu niêm yết năm 2000 thì có hai cổ Sam Ri sang 2001 thì có tổng hết 20 cuối 2001 có tổng 11 cổ phiếu thì cái đợt sụt giảm này nó vào giữa năm 2001 đó thì lúc ấy nó chưa đến 10 cổ phiếu thì rất ít và, và hồi đó thì à, một tuần giao dịch có hai phiên thôi hai phiên giao dịch thôi và hai phiên thì chúng giao dịch trong vòng có chớp nhoáng khoảng đôi giờ đồng hồ buổi sáng thôi chứ nó không có buổi chiều đâu đó và cái giao dịch hồi đó nó rất thủ công chứ nó không trên điện tử được thế thành ra người ta phải đặt gạch thì mới có thể là có được mua được cổ phiếu cả rất là khó mua tôi còn nhớ thì hồi đó thầy tôi có kể lại câu chuyện đó là hồi đó mà muốn đi mở tài khoản khó lắm ví dụ công ty chứng khoán Sài Gòn hồi đó còn yêu cầu là để mở được tài khoản thì phải có 5 triệu đóng luôn về tài khoản cơ thì 5 triệu hồi đó nó cũng tương đối to đâu đó nó bằng khoảng độ hai ba mươi triệu bây giờ thì lúc ấy mới được mở tài khoản cơ Tức là nó rất là khó rất là khó đó thì cái hồi đó thì cái việc thị trường chứng khoán có vài cổ và mua bán rất khó à, đặt lệnh có khi là tôi nhớ 2007 08 09 tôi đặt lệnh có khi có những lúc cao điểm đặt lệnh thì uh, buổi sáng đặt thì buổi chiều mới vào cơ còn cái hồi 2001 này thì nó như ờ, nó nó gọi là lệnh theo kiểu đại diện sàn 2007 08 cũng đại lệnh đại diện sàn tức là người ta viết một cái phiếu lệnh để quẩy thế thì gửi cho nhân viên nhân viên thì họ sẽ sắp xếp thứ tự và họ gọi lên trên sàn để đặt lệnh ở trên sàn có một cái nhân viên trên sàn gọi là xin một, mua một cái uh, suất ở trên sàn chẳng hạn thì khi đó thì cứ mua cái giai đoạn đầu cứ mua là thắng thì à, chỉ số tăng đâu đó từ 100 điểm lên tới 570 à, điểm trong vòng đâu đó có chưa đến một năm thì sau đó khi nó tăng à, nóng quá định giá cao quá PE bằng 50 lần thì lúc đó thì mua khó thì bán bán cũng rất là khó chính vì thế cho nên là thị trường đã sụt giảm về mức đáy là khoảng 139 điểm tức là đến 2023 giữa 2023 cuối 2023 thì 139 điểm tức là nếu mà so với năm 2000 à, cuối năm 2000 khi thị trường mới chứng khoán mới thành lập thì à, đến cuối 2003 là lên 139 điểm tức là tăng 39 phần trăm nó không phải nhỏ thì cái này nó giảm là vì à, thị trường định giá giai đoạn đó quá cao thì khi đó nó giảm lại về một cái mức hợp lý của cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp đó thì thì đấy là một cái giai đoạn gọi là mông muội sơ khai thị trường thì rồi hồi đó thì thanh khoản đâu thị trường khoảng 100.000 cổ phiếu một ờ, một phiên thôi đấy là vào cái giai, giai đoạn giao dịch tương đối cao đấy còn cái có những giai đoạn đâu đó chỉ có được vài chục nghìn cổ phiếu một phiên thôi rất ít thì à, vốn hóa đâu đó nó chưa chiếm đến một phần trăm GDP thế thành ra những cái việc tăng hay giảm đó thì nó cũng gọi là không ảnh hưởng quá nhiều đến nền kinh tế đến những nhà đầu tư vân vân đó nó không ảnh hưởng nhiều và nó giảm này thì nó cũng không có cái ý nghĩa tham khảo quá nhiều đó bởi vì đặc thù của thị trường là như thế có rất ít cổ phiếu thanh khoản rất thấp một tuần giao dịch có hai phiên buổi sáng thôi đó và đặt lệnh thì nó rất là khó nó không như bây giờ đó, xử lý lệnh rất là lâu phải lấy lệnh bằng tay bằng thủ công cơ rồi tiếp theo thì à, cái giai đoạn như vậy thì không không cần tính đến tiếp theo cái giai đoạn thứ hai là sau khi Việt Nam ra người nhập WTO 2006 thì tôi thì tôi tham gia vào thị trường chứng khoán vào cuối 2007 thì đúng vào cái vùng sát đỉnh của thị trường chứng khoán thì tôi chứng kiến được cái giai đoạn này thì hồi đó thì uh, thị trường chứng khoán sụt giảm khoảng 80 phần trăm từ cái đỉnh còn nếu mà tính cái ờ, sụt giảm thực sự là từ tháng 10 à, không phải từ đầu 2007 nhé mà từ tháng 10 thì đâu đó nó sụt giảm thì khoảng độ chưa đến 70 phần trăm sáu mấy phần trăm ấy còn nếu tính từ đỉnh của đỉnh thì nó mới là giảm 80 phần trăm đó từ 1176 ờ, xuống còn 2334.5 còn vào cái giai đoạn nó bắt đầu gọi là có sự dấu hiệu bắt đầu giảm ấy và tháng 10 năm 2007 thì đâu đó thị trường khoảng 1.000 điểm thì nó giảm về 234.5 điểm PE hồi đó trước khi giảm nó bằng khoảng 46 lần có nơi thống kê là 48 lần nhưng mà hồi đó thì tôi tôi tôi tôi nghiêng về cái số 46 lần hơn tức là nó cũng quanh cái số đó thôi thì khi đó là do Việt Nam vừa mới gia nhập về WTO thị trường chứng khoán giao dịch lúc đó nó cũng rất là khó giao dịch chứ nó không hề dễ giao dịch như bây giờ đâu đó thế thành ra là à, à, là Ờ, với cái việc triển vọng Việt Nam gia nhập WTO thì người ta đẩy giá cổ phiếu lên vô tội vạn. thì hồi đó để mà tìm một cổ phiếu dưới 100 nghìn rất là khó rất là khó cá nhân tôi thì cũng mua cổ phiếu FPT khoảng hơn 500 ngàn và cổ phiếu FPT đỉnh đâu đó khoảng 580 nghìn thì phải tôi nhớ không lầm là như thế chứ nó không có chuyện lên đến 700 đâu 580 nghìn đó các cái cổ phiếu ví dụ Hapaco HAP ấy, giấy Hải Phòng ấy thì bây giờ là có vài ngàn đồng ấy thì hồi đó nó cũng có giá đến mấy trăm hay là cổ phiếu VSP của công ty uh, ngày xưa nó là vận tải um, uh, dầu khí phải VSP sau đó chuyển thành đổi tên thành vận tải Việt Hải và bây giờ lại đổi tên tiếp thì phải đó thì những cổ phiếu nó lên đến vài trăm ngàn một cổ phiếu cơ thì PE nó lên đến 46 lần thì uh, sau khi đẩy đẩy đẩy giá lên quá cao như thế thì kết hợp với việc là kinh tế Mỹ nó cũng khó khăn suy thoái kinh tế toàn cầu thì khiến cho ở à, Việt Nam bị bán tông bán tháo cả cổ phiếu lẫn trái phiếu đô la Việt Nam đồng bị bán tống bán tháo và rút ra khỏi Việt Nam thì lạm phát hồi đó thì nó khoảng độ 7 đến 19 phần trăm mỗi năm thì thông thường toàn trên 10 phần trăm thì lãi suất trái phiếu chính phủ nó từ 8 đến 17 phần trăm so với bây giờ khoảng 5 phần trăm đó. đó ngày xưa đầu tư trái phiếu chính phủ có giai đoạn nó lên đến 17 phần trăm thì tôi nhớ rằng là hồi đó nước ngoài bán ra âm ầm và một số các cái công ty uh, về tài chính ngân hàng Việt Nam mua lại được lượng cổ phiếu rất lớn trái phiếu rất lớn trái phiếu chính phủ với lợi suất lên đến 15 17 phần trăm ví dụ như trong các công ty chứng khoán thì có SI mua được một ít à, có ngân hàng MB mua được rất nhiều trái phiếu với lợi suất cao như thế thế thành ra nó khiến cho giúp cho MB cái giai đoạn 2011 2014 lợi nhuận không hề bị giảm thậm chí à, rất vững chắc là nhờ cái trái phiếu này mang lại lợi suất cao và trái phiếu này tất nhiên là không có nợ xấu rồi đó hồi đó MB cho đầu tư trái phiếu chính phủ này nó lên đến mấy chục phần trăm tài sản cơ cực kỳ lớn luôn cái giai đoạn đó đó nó hưởng lợi nhờ cái việc là có cái lợi suất đều đặn tuy rằng lợi suất trái phiếu chính phủ hồi MB mua ở các đối tác thì lãi suất là lên đến 15 17 phần trăm 15 phần trăm nhưng mà không cao bằng việc cho vay ra lên đến 20 phần trăm chẳng hạn nhưng nhưng rủi ro cái trái phiếu chính phủ bằng không nợ xấu cái ý không có thế thành ra khiến cho MB vẫn duy trì được mức lợi nhuận rất là tốt đi ngang là cực tốt cái giai đoạn đó tôi còn nhớ giai đoạn đó Techcombank thì lợi nhuận giảm từ mức gần 3.000 tỷ xuống còn nước còn có 500 tỷ được trong vòng mấy năm đó. thì MB không giảm thì qua đó có thể thấy là cái nước ngoài họ bán tông ban tháo cái trái phiếu cái đồng tiền Việt Nam ra từ đó thì Việt Nam đồng của chúng ta thì mất giá rất mạnh 5 đến 13 phần trăm một năm đó dòng vốn ngoại thì rút ô ạt đó các doanh nghiệp Việt Nam thì hồi đó rất là khó khăn lợi nhuận 2008 thì rất nhiều các doanh nghiệp 2008 09 bị giảm rất mạnh chứng khoán Sài Gòn thì âm lợi nhuận mấy trăm ngay cả công ty RE hình như hồi đó lợi nhuận cũng âm cơ rất rất nhiều công ty âm thế thì PE giảm xuống còn đáy khoảng 8 lần thì lúc 8 lần đó là vào tháng 3 năm 2009 tôi nhớ như in cái giai đoạn đó thì nó về chạm 234.5 điểm rồi bật lên thì khi đó thì PE rất thấp đúng không ạ bằng khoảng 8 lần nhưng mà quay lại thì cái triển vọng rất u ám triển vọng rất vẫn rất u ám và đặc biệt là cái lợi suất hồi đó lên đến mười mấy phần trăm cơ thế thành ra PE 8 lần mà lợi suất bây giờ nó hồi đó nó cao gấp đôi lần bây giờ tức là lãi suất ấy cao gấp hai lần bây giờ thưa quý vị là như thế cao gấp hai lần bây giờ gấp đôi luôn đấy đấy thì PE nó bằng khoảng 8 lần thì đấy là một cái lần sụt giảm cũng rất rất mạnh và nó cuốn trôi rất nhiều thứ ở trên thị trường chứng khoán đúng không đó thì nguyên nhân chính đến từ việc một định giá cao hai cái lãi suất và lạm phát của chúng ta cực kỳ cao ba cái tỷ giá của chúng ta mất giá rất lớn do đó bị rút tiền ồ ạt đó rút tiền ô ạt từ các nhà đầu tư nước ngoài khiến cho thị trường chứng khoán sập rất rất là sầu rất là sầu rồi giai đoạn tiếp theo là cái giai đoạn có thể tính ra là mấy giai đoạn cũng được có thể tính ví dụ giai đoạn từ tháng 4 cuối tháng 3 đầu mùng 1 tháng 4 năm 2018 đến uh, cuối năm 2018 đầu hai đến 2019 thì thị trường chứng khoán cũng có một cái đợt sụt giảm từ khoảng độ hơn 1.200 à, điểm một chút về đáy nó khoảng độ 890 điểm 886 điểm thì đâu đó thì nó giảm cũng khoảng độ hơn 3 khoảng 30 phần trăm gần 30 phần trăm thì cái giai đoạn đó giảm mạnh là vì định giá của thị trường chứng khoán lúc của PBE bằng 22.5 và nó giảm hơn 30 phần trăm thì lúc PE lúc thấp nhất và năm 2018 2019 ý, PE thấp nhất đâu đó khoảng 16 lần khoảng 16 lần rồi sau đó nó đứng im và nó nhích lên đến đầu năm 2020 thì trước cú giảm Covid thì PE đâu đó khoảng độ 17.5 lần và nó Covid thì nó có đến quá bất ngờ và toàn thế giới lúc ấy lo sợ bởi vì mọi người ờ, thấy rằng là giãn cách xã hội đóng cửa toàn bộ thì mọi người lo sợ rất khủng khiếp ngoài sức khỏe dịch bệnh đến lo sợ đóng cửa nền kinh tế thì từ đó khiến chứng khoán giảm từ lúc mức 1.000 xuống còn à, 650 điểm thì giảm khoảng độ 35 phần trăm thì cái điều đó thì cũng rất là dễ hiểu bởi vì nó kinh khủng đến như thế nếu ai đứng ở giai đoạn đó thì thấy nó rất kinh khủng rất kinh khủng đó thì nó giảm rất mạnh và tiếp theo là cái đoạn vừa rồi là đầu năm 2022 nó sụt giảm đúng không ạ từ khoảng 1.540 điểm xuống còn khoảng 1.078 điểm đúng không ạ tức là giảm khoảng độ cũng gần khoảng 35 phần trăm thì ờ, đợt giảm này là một cái đợt giảm mà tôi có ngồi trao đổi cùng các anh chị uh, các anh chị uh, bên à, các quả, công ty quản lý quỹ lớn cũng trao đổi với nhau thì thực sự là anh em đưa ra cũng nhiều cái bất ngờ nhiều cái bất ngờ mà cũng không thể dự báo trước được à, còn ai đó thì họ may mắn họ dự báo đúng chẳng hạn cũng chỉ là cái may mắn thôi đầu năm thôi chứ cái cơ sở họ đưa ra hồi đó chưa có gì cả và đặc biệt là những cái biến phát sinh sau này thì nó rất là khủng khiếp rất là khủng khiếp và một cái điều mà không ai ngờ được đó là cái tâm lý tâm lý của nhà đầu tư thực sự rất nguy hiểm thì uh, chúng ta sẽ cùng ờ, đó đây cú cú giảm 2022 đầy bất ngờ và khó dự đoán bất ngờ ở chỗ như thế nào nếu như đầu năm 2021 cuối 2021 đầu 2022 ấy, thì mọi thứ đã vẫn diễn ra tương đối bình thường tương đối bình thường thì uh, lại có xảy ra chiến tranh thì chiến tranh thì ban đầu người ta cũng không nghĩ là nó sẽ tác động đến toàn thế giới kinh khủng như thế Mỹ thì trừng phạt Nga đúng không ạ rất nhiều rồi Nga thì lại quay lại cấm vận lại châu Âu về cái năng lượng đúng không ạ thế thì hai bên cứ qua lại khiến cho cái giá năng lượng tăng lên rất cao và một số các cái sản phẩm tăng lên cực cao từ đó nó khiến cho cái lạm phát lạm phát đẩy lên mạnh đúng không ạ kết hợp với cái việc là đứt gãy chuỗi cung ứng từ cái thời covid khiến cho lạm phát tăng rất mạnh ban đầu là do giá dầu thì khi giá dầu lên nó là kéo theo một loạt hàng hóa khác lên và có một cái điều rất nguy hại của như này có cái sự dồn toa này như này nó cũng giống như một đoàn tàu dồn toa khi cái đầu tàu nó kéo một loạt các toa tàu đi đó thì nó theo quản tính nó cứ thế nó đi thế cho dù là cái đầu tàu nó có giảm tốc độ đi chăng nữa hoặc thậm chí có quay ngược lại thì ông ấy chỉ đổ lại thôi nhưng ông khác đã dồn toa dồn dồn dồn dồn đẩy nhau rồi thì nó không thể giảm được cũng giống như quay lại cái câu chuyện như thế này ở Việt Nam thế thôi ví dụ như là cái sản phẩm vị nước uống chẳng hạn cà phê hay cái uh, sản phẩm nào đó bắt phở chẳng hạn một khi mà người ta thấy rằng là lạm phát từ giá dầu tăng cao mọi thứ một số thứ tăng cao chẳng hạn thì người ta sẽ đẩy tăng giá lên đẩy tăng giá này ví dụ tăng giá phở ví dụ tăng giá một số sản phẩm ăn uống đồ uống chẳng hạn thì khi họ tăng giá rồi ấy, thì có một điều rất khó là như thế này kể cả giá dầu có giảm rất mạnh đi như vừa rồi lạm phát về rất thấp đi thì những sản phẩm thì cũng không thể giảm được đó đó nó có một cái điều là như thế thì trường hợp lạm phát trên thế giới cũng vậy đầu tiên là do đứt gãy chuỗi cung ứng một số sản phẩm tăng giá và đặc biệt là giá dầu tăng giá mạnh sau khi giá dầu tăng giá mạnh thì nó kéo một loạt các cái chi phí khác tăng lên thì khi các chi phí khác tăng lên ấy rồi ấy, thì nó lại dính một cái là nó có những cái nó có ngưỡng tăng lên nhưng nó không thể giảm được đấy như tôi ví dụ bát phở chẳng hạn kiểu bây giờ mọi thứ giảm thì chắc chắn người ta không thể giảm giá phở ví dụ như thế còn rất nhiều các sản phẩm nó đi theo nữa thế khiến cho cái lạm phát của chúng ta nó bị cao cho dù giá dầu có quay lại thì nó cũng tương đối cao và nó không thể giảm được ngay đâu nó có thể là ngừng tăng hoặc tăng chậm nhưng mà nó không thể giảm được đó thì cái đấy là cái bất ngờ đầu tiên ở trên thế giới cái bất ngờ uh, tiếp theo cũng xuất phát từ cái đó đó là liên quan đến những cái những cái mà người ta không thể tưởng tượng nổi ví dụ giá điện ở châu Âu chẳng hạn có những đất nước tăng giá điện 30 lần không phải 30 phần trăm đâu 30 lần giá điện trước đó có đất nước đâu đó tính ra tiền Việt khoảng 7 800 đồng 1 000 đồng một số thì đến lúc có những lúc mà tăng giá lên 30.000 đồng một số điện tức là tăng 30 lần tôi cũng phải giật mình về cái vấn đề này còn những nước bình thường ở châu Âu ấy, giá điện tăng khoảng 3 đến 5 lần đó chứ nó không phải tăng theo phần trăm đâu à, quay lại Việt Nam mình nghĩ rằng nếu mà cái gì đó nó tăng như thế giá điện mà tăng như thế thì thôi rồi nặng luôn đúng không ạ thì đấy là có những yếu tố bất ngờ về quốc tế từ đó thì nó làm cho lạm phát của Mỹ của châu Âu rất rất khủng khiếp rất khủng khiếp rồi là làm cho họ thâm hụt ngân sách vân vân đủ thứ và cuối cùng này nảy sinh ra cái câu chuyện à, sau đó thì họ tăng lãi suất đúng không ạ tăng lãi suất rồi làm cho cái việc là chi phí tiêu dùng giảm tiêu dùng giảm thì ở Việt Nam thì lại có những cái bất ngờ đó là từ cái yếu tố chính trị liên quan đến cái vụ FLC hay Tân Hoàng Minh rồi liên quan đến vụ ủy ban chứng khoán nhà nước sở giao dịch chứng khoán uh, thành phố hồ chí minh đó rồi lại liên quan đến cái vụ trái phiếu rồi rất khó thế tức là nó là xảy ra một cách liên tiếp liên tiếp liên tiếp như vậy đó chính vì thế cho nên là những người có thể nói là có khả năng tưởng tượng tốt đến mấy cũng không nghĩ ra viễn cảnh được như thế viễn cảnh được như thế đó chính vì thế cho nên nó đầy bất ngờ và lần này thì Ờ, nhiều người cứ bảo là F0 lỗ nhưng chia sẻ với anh chị thực sự nếu mà tính trong giai đoạn nếu ngắn hạn từ đầu năm đến nay ấy, lỗ thì các chuyên gia thậm chí lỗ nhiều hơn F0 đấy là bình thường bình thường bởi vì tôi cũng trao đổi cùng anh em rất nhiều đấy là một thực tế chứ ai cũng lỗ rồi trừ một số rất ít người họ không bị lỗ hoặc lỗ rất ít đấy là số rất ít thôi thì trong giai đoạn nào thì số rất ít thôi không nhiều đâu bởi vì sao bởi số lượng cổ phiếu thị trường vẫn cứ tăng thôi không chuyển từ tay ông này không ở tay ông này thì ở tay ông khác đó và số lượng mà người ngồi ngoài nó rất là ít không có thì đó là họ cũng tất nhiên họ cũng giỏi để thứ nhất thứ hai là có cũng có yếu tố may mắn ở đây đó. còn lại thì nó là quá bất ngờ đối với nhà đầu tư chúng ta đó còn tất nhiên bây giờ nếu mà nhìn lại chúng ta nhìn rút đuôi nhìn lại thì phán này nó vui nó dễ lắm đúng không nhưng mà trước đó rất khó không thể không thể đánh giá được đó thì đấy là một cái gì đó nó nằm ngoài tầm với thì tôi cũng chia sẻ chân tình là như vậy nó nằm ngoài tầm với tiếp theo bây giờ vậy thì cú sụt giảm vừa rồi nó do cái gì đúng không tôi ờ, cung cấp lại thông tin trước khi giảm thì PE của thị trường khoảng 16 lần nó là mức gọi là thấp hơn trung bình trong 5 năm qua 5 năm qua đâu khoảng 16.5 lần và so với cái mức uh, lãi suất tương tự tức là lãi suất khoảng 5% thì so với tương tự nó bằng năm 2019 thì lúc ấy định giá của thị trường nó khoảng độ 17.5 18 này đó nếu mà so lạm phát so lãi suất thì nó bằng 2019 thì định giá lúc ấy vào khoảng 17 18 lần vậy thì cớ sao mà nó từ 16 lần là một mức gọi là thấp hơn lịch sử mà nó lại tiếp tục giảm đúng không ạ tiếp tục giảm nhiều người uh, cho rằng đó là do Mỹ và châu Âu lạm phát suy thoái đúng không ạ thì nếu Mỹ và châu Âu lạm phát suy thoái thì tất nhiên tâm chấn phải là ở Mỹ và châu Âu rồi nhưng mà thực tế thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu Mỹ thì giảm chắc là ngang với VN Index nhưng mà châu Âu thì họ giảm ít hơn rất nhiều đó rồi nếu do Mỹ và châu Âu suy thoái thì nó sẽ ảnh hưởng đến các nước này còn lớn hơn Việt Nam ví dụ ảnh hưởng đến Singapore ví dụ ảnh hưởng đến Thái Lan nó còn lớn hơn Việt Nam rất nhiều theo thống kê thì có khoảng 6 nước ảnh hưởng lớn hơn Việt Nam rất nhiều khi Mỹ suy thoái không phải nhưng thực tế thị trường chứng khoán của họ không hề suy giảm đáng kể à, như ở trong khu vực có Đông Nam Á à, có Indonesia thì thậm chí thị trường khoán nó đi ngang Ấn Độ ờ, còn tăng nhẹ từ đầu năm đến nay và định giá của họ thì lại cao hơn của Việt Nam rất nhiều lãi suất của họ lên đến hơn 7% trái phiếu chính phủ của Việt Nam thì vừa rồi tăng mạnh lắm thì lên 5% sắp tới cùng lắm lên 6% chẳng hạn thì vẫn thấp hơn của họ rất nhiều lạm phát chúng ta kiểm soát tốt hơn tăng trưởng kinh tế chúng ta tốt hơn thế do đó là cái yếu tố do Mỹ và châu Âu lạm phát suy thoái nó có vẻ như là cũng có tác động nó không phải là yếu tố cốt yếu để khiến cái thị trường chứng khoán có thể giảm mạnh như thế này đó nó có tác động nhưng nó không phải là yếu tố cốt yếu tiếp theo liệu có phải rằng do lãi suất quá cao không đúng không thì đây là cái biểu đồ lãi suất trái phiếu chính phủ mới nhất tôi vừa mới cập nhật xong thì uh, hiện nay là lãi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam là 5.115% thì như tôi nói là tương đương với khoảng độ 2019 đây thì hồi đó pi thị trường đâu đó nó khoảng 17.5 18 lần đúng không không đến mức là bây giờ là có 11 lần đúng không còn mức lãi suất này nó còn thấp hơn rất nhiều giai đoạn trước đó 16 15 14 13 12 11 đúng không thấp hơn rất nhiều bằng chưa đến nửa cả ví dụ lợi suất năm 2011 này nó lên đến hơn 12 phần trăm trái phiếu chính phủ và cái việc lãi suất của chúng ta vẫn có thể tăng đồng ý với cái quan điểm đó thì chúng tôi cho rằng là có thể tăng thêm nhưng mà nó sẽ khó tăng thêm đến một phần trăm nữa bởi vì khi lãi suất trái phiếu tăng lên khoảng 6 phần trăm thì lãi suất tiền gửi ngân hàng nó phải lên đến 8,5 phần trăm nếu mà lãi suất tiền gửi ngân hàng lên đến 8,5 phần trăm thì là so với lạm phát khoảng 4 phần trăm chẳng hạn thì nó có độ vênh 4,5 phần trăm tức là một cái cái cái gọi là lợi nhuận lợi suất thực cao nhất từ trước đến nay của gửi ngân hàng từ trước đến nay thông thường ấy à, cái lãi gửi ngân hàng nó dựa trên hai yếu tố yếu tố thứ nhất đó là lạm phát bởi vì bản chất của gửi ngân hàng là làm sao để bù được lạm phát đó chính vì thế cho nên nó thường sắp xỉ lạm phát hoặc cộng thêm một chút nữa có một chút lợi nhuận đó yếu tố thứ hai ấy, nó liên quan đến cung cầu thì lần này cái lãi suất của chúng ta tăng cao là do yếu tố cung cầu bởi vì cầu về về vốn của thị trường bây giờ rất lớn trong khi cung thì rất hạn chế như chúng ta thấy ngày trước thì các cái ngân hàng phải đi uh, sale rất là mạnh phải đi mời anh này xin anh kia vay nhưng hiện nay thì lại ngược lại hoàn toàn các doanh nghiệp phải xếp hàng phải đi cầu cạnh mãi thì may ra mới còn một chút tín dụng cho họ đó thì khi đó nó đẩy lãi suất lên cao và cái việc lãi suất cao mà nó cao quá so với cái việc lạm phát ấy thì nó sẽ không tồn tại quá lâu dần dần nó cũng phải san bằng cái chuyện đó và nó co hẹp về mức hợp lý hợp lý đó thì cái việc lãi suất có thể tăng lên 6% là cục đi nếu 6% thì nó tương đương với năm hai chưa bằng năm 2017 2017 đó, thì do đó thì nếu về cái lãi suất đã áp dụng vào định giá thị trường chứng khoán thì anh chị cứ đưa vào định giá ví dụ năm 2011 lãi suất cao gấp 2,5 lần bây giờ định giá thị trường chứng khoán nó còn cao hơn bây giờ một chút đấy là chia sẻ của anh chị nó còn chưa kể là tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn này rất tốt và các năm trước thì tăng trưởng rất tệ thậm chí 2023 thì uh, kịch bản xấu thì tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp vẫn đạt 5 đến 10 phần trăm kịch bản rất xấu ấy đó bởi vì cái nền tảng doanh nghiệp của chúng ta rất là mạnh đó, thì do đó là cái liệu có phải lãi suất quá cao không thì câu trả lời là không cũng không hoàn toàn tất nhiên lãi suất có tác động nhưng nó không tác động mạnh như thế không tác động mạnh đến như thế đó tiếp theo vậy thì do yếu tố nào tăng trưởng kinh tế thấp chăng nếu bảo Việt Nam tăng trưởng kinh tế thấp thì điều này là một điều rất là khó đúng không tăng trưởng chúng ta vừa mới xảy ra rồi nếu trừ đi với việc là đột biến do quý 3 năm ngoái thấp thì kinh tế chúng ta năm nay vẫn tăng trưởng 6,5% không hề thấp vẫn tốt đầu thế giới nếu đấy là trừ đi về yếu tố gọi là đột biến do năm ngoái thấp đấy còn nếu mà cộng cả yếu tố đột biến thì năm nay GDP chúng ta tăng khoảng 8 đến 8,3% rất mạnh và năm sau thì mục tiêu 6% nó không phải khó thực sự không phải khó với một nền kinh tế mạnh như Việt Nam mạnh như Việt Nam đó bởi sao bởi nguồn lực đầu tư chúng ta cũng rất lớn thứ nhất đầu tư từ tư nhân từ đầu năm nay tăng hơn 10% FDI thì giải ngân tăng 15% và đầu tư công của chúng ta tuy chậm nhưng nó cũng tăng so với năm ngoái khoảng 16,3% và như vậy cái nguồn lực đầu tư của chúng ta rất lớn thì dĩ nhiên là cái GDP cho những năm tới là sẽ rất cao chứ nó không hề thấp chút nào cả còn nhiều người cho rằng có những khó khăn cục bộ tôi đồng ý như vậy ví dụ như là công nhân ở Bình Dương này kia nó cũng đang khó khăn họ cũng đang khó khăn đúng không một số doanh nghiệp dệt may hay gỗ xuất khẩu gỗ gặp khó khăn đúng không ạ nhưng ngược lại các doanh nghiệp hàng điện tử ví dụ như quý vị đến hải phòng chẳng hạn thì đang tăng trưởng phát triển rất mạnh đó thì thông qua cái fdi người ta giải ngân rất lớn như thế tất nhiên cái công ăn việc làm sẽ lên đó còn một số mảng yếu thì một số mảng khác mới bù vào nó mạnh hơn và minh chứng bằng việc này là các anh chị cứ nhìn vào cái số tăng trưởng xuất nhập khẩu thì chúng ta sẽ thấy tăng trưởng 15 16 phần trăm nó rất cao trong các cái tháng vừa qua là những tháng ảnh hưởng tương đối mạnh của Mỹ nhưng mà nó vẫn tăng trưởng rất cao thì cho thấy là cái nội lực của chúng ta đang rất tốt ngoài ra cái đầu tư công của chúng ta còn đang rất nhiều tiền để chúng ta có thể giải ngân tuy vậy cái vướng đó không phải là tiền đó là vướng đó là cơ chế chính sách đó là vướng đó cái khâu giải tiêu tiền nó rất khó rất khó hiện nay tuy nhiên chúng tôi cũng nhìn thấy sự tích cực là có sự tăng trưởng hơn 16% trong, trong 9 tháng đó và quý 4 này cũng bắt đầu tích cực dần lên thì kỳ vọng có thể năm sau nó tăng trưởng cao hơn năm nay đó thì do đó do yếu tố GP chúng ta thấp là không đúng cái này là không đúng những cái khác là có một phần nhưng cái này thì không đúng đó cộng thêm doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thì kể cả kém thì nó cũng phải dự báo năm tới vẫn có thể tăng trưởng lợi nhuận khá còn rất nhiều người lo ngại cứ lo ngại ngân hàng nợ xấu tôi nghe cái câu này từ năm 2020 19 rất nhiều nhưng thực tế ngân hàng quản trị khá tốt thì thành ra nợ xấu tất nhiên lần này có áp lực nhưng nó cũng không quá lớn đến các ngân hàng đó và đặc biệt là rất nhiều các ngân hàng lớn thì họ quản trị rủi ro rất tốt rồi thì không vấn đề gì à, để liên quan đến vấn đề vỡ nợ hay vân vân thì là không có không có cái câu chuyện đó tiếp theo thì vậy thì cái nguyên nhân sụt giảm do cái gì nữa do dòng tiền khan hiếm chẳng thì điều này có vẻ như là đang là tác động lớn nhất có vẻ như thế bởi vì chúng tôi nhìn vào cái vấn đề cung tiền thì chúng tôi không chỉ nhìn tín dụng chúng tôi nhìn vào cái M2 M2 thì chính là bằng tiền gửi không kỳ hạn cộng tiền gửi có kỳ hạn và cộng thêm tiền mặt thì cái tăng trưởng tín dụng trong 6 tháng đầu năm thì tăng 9,44%. 9 tháng thì dự kiến đâu đó nó tăng khoảng độ 12.5 phần trăm thì phải dự kiến thế khoảng 12.5 và trong khi thì tăng trưởng cung tiền M2 chỉ nó 3,78% thì tính đến hết tháng 3 đã tăng 3,45% như vậy quý 2 đâu đó tăng có 0,35% thôi tức là riêng quý 2 gần như không tăng cung tiền mở hạn. thì nguyên nhân đến từ cái việc là nói chung là chúng ta có thể thấy cung tiền đang có 3,78% tín dụng tăng tăng 9,44% và GP chúng ta là tăng 7, mấy phần trăm thì như vậy là GP còn tăng trưởng cao hơn nhiều so với cung tiền chính vì thế cho nên nó tạo nên một sự khan hiếm tiền rất nhiều ở trên thị trường đó quý vị hãy thử tưởng tượng như này bình thường nhà có 5 người có 5 bát cơm đúng không ạ bây giờ lại thêm một người là 6 người nhưng lại số lượng cơm chỉ thêm một nửa bát thôi thế như vậy đó là thiếu thiếu tạo lên một cái sự khan hiếm khan hiếm ở đây đó và cái cung tiền thì phải nhìn M2 thì nó mới được chính xác và rõ ràng cái này thì chia sẻ của anh chị là thời gian vừa qua thì cá nhân tôi thì cũng đã bỏ qua không đánh giá nhiều thì có thể đấy là một trong những cái mà mình sai sót thiếu sót trong cái việc đánh giá thì à, nhìn lại về cái cung tiền thì quý 3 này à, dự báo của Zfin nó còn căng thẳng nữa đúng không ạ đó căng thẳng nữa nguyên nhân là trái phiếu mới thì chả phát hành được cổ phiếu thì chả phát hành đáng kể thế thành ra dựa vào mũi tín dụng đó thế nhìn tín dụng thì nó chỉ là một phần của cái tiền cho nền kinh tế thôi cho các doanh nghiệp phát triển thôi nó còn phát hành thêm cổ phiếu nó còn trái phiếu đúng không ạ đó vân vân đó thì uh, chính vì thế cho nên là nó đang rất là khó khăn đó, tiền không cung cung ứng đủ so với việc tăng trưởng kinh tế đúng không ạ đó thì chúng tôi dự báo rằng là quý 3 với M2 nó có thể ở mức gọi là âm có thể ở mức âm bởi vì trong quý 3 này chính phủ ngân hàng nhà nước bán ra đô la rất nhiều từ đó thì họ hút tiền đồng về đâu đó từ đầu năm thì họ bán khoảng 23 tỷ đô thì đâu đó rút khoảng 530 540 ngàn tỷ đó, thì từ đó cái tín dụng tăng khoảng hơn một triệu tỷ thì đâu đó làm cho M2 còn tăng có 500 nghìn tỷ đó, thì nó lại tạo nên một sự khan hiếm tiền như vậy khan hiếm tiền như vậy đúng không đó. rồi là nếu so với GDP thì M2 không đủ đáp ứng như tôi vừa nói từ đó thì lãi suất bị đẩy cao do cái cầu kéo tức là cầu về tiền của các doanh nghiệp nhu cầu về tiền các doanh nghiệp các cá nhân vay rất lớn trong khi cung thì hạn chế khiến lãi suất đẩy lên rất cao và người hưởng lợi chính là những người gọi là gửi ngã lãi ngân hàng và chính những ngân hàng mà làm ăn tốt họ đẩy lãi cho vay ra cao gấp đôi gấp ba so với cái phần huy động tăng cao ví dụ huy động tăng thêm một phần trăm họ đẩy ra cho vay tăng hai phần trăm thế thành ra niêm trong người quý 3 này khi kết quả kinh doanh các ngân hàng ra thì anh chị có thể thấy đa phần các ngân hàng không giảm thậm chí tăng đó thì cái lãi suất này là bị đẩy mạnh đẩy cao do là cái cầu kéo chứ không phải là do lạm phát chính vì thế cho nên là nó có một cái điều gì đó là nó nhất thời được còn nếu mà do lạm phát thì nó sẽ khó rủi ro cao hơn rủi ro cao hơn đó thì mọi khi thì à, lãi suất gửi tăng do lạm phát tăng nhưng lần này thì nó là do cầu về tín dụng quá cao cung thì hạn chế khiến cho nó bị tăng bị tăng thế thành ra đây là một cái điểm mà chúng ta có thể thấy rằng là việc cái lãi suất trong tương lai có cơ hội để đi ngang thậm chí suy giảm là có có khi mà cái cung tiền được chính phủ gọi là gia tăng hơn đó nhưng mà để chính phủ gia tăng hơn nữa thì cũng cần phải có một cái thời gian nhất định thời gian nhất định đó thì thì cái nguyên nhân về dòng tiền có vẻ như là lớn hơn một chút đó, lớn hơn một chút tuy vậy thì cũng không phải là vì dòng tiền mà nó có thể sụt giảm đến kinh khủng đến như vậy bởi vì nếu xét về dòng tiền ở các nước khác ấy rất nhiều các nước thì bây giờ tiền nó còn âm cơ chúng ta vẫn tăng ừ, mấy phần trăm cơ mà rất nhiều nước còn âm rất lớn cơ. đúng không thế anh ra là tiền này nó cũng chỉ tác động đến một phần thôi một phần nhưng có vẻ như nó tác động mạnh hơn cả đúng không tuy nhiên nhìn vào những cái đánh giá trên và phân tích trên chúng tôi trao đổi cùng nhau cùng các cái anh chị cũng gọi là các anh chị đồng ngành thì mọi người đều đưa ra một yếu tố đó là nó quá bất ngờ đó và nguyên nhân thì không giải thích được và cuối cùng anh em ờ, thôi gọi là anh em gọi nó đổ cho đó là tâm lý đám đông bởi vì cái điều này có vẻ dễ giải thích nhất đó tất nhiên đây là nói sau nói sau đúng không nhưng mà chúng tôi đo chúng tôi đánh giá thấy rằng à ở các nước cái tỷ lệ nhà đầu tư tổ chức là nhiều hơn nhiều hơn Việt Nam cá nhân hoạt động ít hơn thế thành ra rằng nó có tính cái tính ổn định hơn nó không bị bàn thảo và đặc biệt là ở Việt Nam bị tác động rất nhiều bởi cái tâm lấy đầu cơ ngắn hạn thực sự là ở Việt Nam bị nhiều tất nhiên trên toàn thế giới thì cái tâm lấy đầu cơ rất nhiều nhưng ở Việt Nam thì quá nhiều thì khiến cho người ta cứ dẫm đạp lên nhau đồn thổi đúng không ví dụ như là cái tin hôm rồi cái credit suisse đúng không credit suisse đấy của thụy sĩ đúng không tin đột phá sản chẳng hạn đấy là một cái tin đột thất thiệt giá cổ phiếu có lúc nó giảm công nhận nó cũng giảm à, đâu đó dăm bảy phần trăm thật chục phần trăm nhưng cuối phiên nó giảm có một phần trăm thôi thì cuối cùng thị trường chúng ta cứ lôi ra để gọi là bào chữa cho rằng đấy là lý do và thị trường chúng ta bán xuống giảm năm bảy phần trăm đúng không ạ thì đấy là cái tâm lý đám đông về bản chất nó cũng chả tác động gì đến Việt Nam nếu nó có phá sản thì nó tác động có một phần thôi đến Thụy Sĩ đến này đến kia này chị còn đến Việt Nam thì không đáng kể gần như là kiểu như là sóng thần nó từ cách đây vài ngàn cây ấy, thì nó chuyển đến Việt Nam chỉ là những rung chấn nhỏ nhưng mà cuối cùng chả hiểu tại sao nó này như kiểu là nó có cái máy phóng đại tức là khi nó gặp nhà đầu tư cá nhân Việt Nam thì nó như kiểu cái máy phóng đại tức là ở tâm chấn nó có một độ thôi chẳng hạn thì ở đây nó lên đến 57 độ đó thì đấy là cái điều mà mà mà mà mà chúng tôi cho rằng là cũng nhân đây thì trích cái lời của Newton tức là ông ấy bảo là ông có thể tính được sự chuyển dịch của các thiên thể nhưng mà không thể tính được cái sự gọi là cái tâm lý cái gọi là cái biến động của đám đông trên thị trường chứng khoán và cái điều này dường như rất đúng với Việt Nam đó thế thành ra là một cái sự rất bất ngờ rất bất ngờ của anh chị vậy thì ờ, anh chị đánh giá là rất nhiều anh chị đặt câu hỏi là vậy thì cái thị trường chứng khoán thứ nhất nó khó khăn như thế vậy thì bao giờ nó dễ thở nó khó đỡ khó khăn hơn thì uh, trước tiên là về cái câu chuyện tăng lãi suất ở Mỹ thì chắc là có khả năng cao nó còn một hai lần nữa một hai lần nữa đúng không ạ còn là nó phải phụ thuộc vào cái việc công bố lạm phát của Mỹ vào tháng 9 tháng 10 thôi đặc biệt là tháng 10 tới rất quan trọng thì khi đó người ta mới đưa ra các cái quyết định lãi lãi suất như thế này tuy vậy thì có một điều chắc chắn được rằng là thông điệp họ rất rõ ràng họ đưa ra kịch bản xấu nhất cho chúng ta rõ ràng là ai biết rồi đó. thì còn cái việc thực tế họ tăng thì chắc là phải dựa vào cái số liệu kinh tế của Mỹ thì tất nhiên số liệu kinh tế của Mỹ nếu chúng ta mà chèm rõ ở đây tôi mà chèm rõ ở đây thì nó gọi là châu châu đa voi nó gọi là gọi là ếch ngồi đáy giếng thôi bởi vì bản thân các chuyên gia ở Mỹ họ dự báo còn khó chính xác được mình thì có biết gì về Mỹ đâu mà có thể dự báo đó biết gì được tuy nhiên thì nhìn qua các cái mặt hàng hóa này kia thứ có sự sụt giảm mạnh do vừa rồi là sẽ tăng lãi suất thì có thể có thể lạm phát nó sẽ dịu đi trong ngày tháng 9 và đặc biệt trong ngày tháng 10 nó có thể dịu đi đó còn việc như thế nào thì tất nhiên là phải chờ cái số liệu của bên Mỹ công bố và Mỹ thì nó không nhanh như Việt Nam Việt Nam thì ngày 28 27 28 của tháng 9 đã biết là lạm phát của cả quý rồi ở Mỹ đâu đó họ phải đến ngày giữa tháng sau thì họ mới có số liệu chính xác cũng không hiểu là Việt Nam tính kiểu gì mà cũng là nhanh nhạy như thế đúng không ạ đó nhanh nhạy như thế đó thì đấy là những cái khó khăn trước mắt thì vẫn còn nhất định nhất định đúng không ạ lãi suất ở Việt Nam thì kỳ vọng vẫn còn tăng khoảng nửa phần trăm nữa GP của chúng ta thì tất nhiên là có cái sự chậm lại so với 2022 nhưng mà nó vẫn có tăng trưởng tốt đó thì tôi cho rằng là về cái định giá thì nó đang phản ánh quá đà nhưng mà về tin xấu thì nó vẫn còn vẫn còn nhất định và cái việc là thắt chặt về cung tiền thì dự kiến nó vẫn còn kéo dài đến chắc là đến cuối năm tháng 11 nếu cùng lắm thì cái xả cái xả van tiền ấy có thể là vào tháng 12 được vì sao lại như vậy vì khi xả vào tháng 12 ấy, thì mọi cái yếu tố như là khi người ta tăng cung tiền mạnh ấy, người ta sợ lạm phát tăng người ta sợ một số thứ tăng thế thành ra nếu người ta có xả người ta phải xả vào những cái giai đoạn rất sát cuối năm sang năm sau để có gì nó tác động sang năm sau thì à, để đánh giá qua một chút tất nhiên là tôi đánh giá đây thì nó cũng gọi là được trên một cái khía cạnh nó gọi thầy bói xem voi thôi chứ nó không mang tính chất toàn diện được bởi vì có những điều là tôi không nhìn thấy được đó thì tôi đánh giá như này thứ nhất là về cái mục tiêu kinh tế của quốc hội giao cho chính phủ đầu năm à, tăng trưởng 66,5% đã vượt rồi được khoảng 8 đến 8,3% năm nay thì khi đó họ đạt được tăng trưởng kinh tế rồi cái yếu tố thứ hai quốc hội giao đó là lạm phát dưới 4% thì chính vì thế cho nên chính phủ bắt buộc phải kìm cái lạm phát dưới 4% đó, bởi vì chúng ta hiểu rằng là ở chính trị thì có những cái vấn đề rất là khó nói đúng không ạ đó nếu mà xả cung tiền thì chẳng may mà lạm phát nó cao hơn thì sẽ lại có vấn đề không tốt lắm đối với liên quan đến gọi là chính trị chẳng hạn thế thành ra cái việc là gìn giữ lạm phát ở cái mức kiểm soát để làm sao cuối năm là dưới 4% vẫn là một cái mục tiêu của họ đề ra bởi vậy cho nên họ sẽ không vội gì mà tăng cung tiền cả cho dù thị trường đang rất khó khăn đó. Dạ. thì cái việc à, nó sẽ dở dễ thở hơn vào cuối năm nay sát ngày cuối năm hoặc đầu năm tới phải đầu năm tới vì sao lại vậy vì đầu năm tới thì các ngân hàng sẽ được cấp hạn mức tín dụng mới cho năm tới thì rõ ràng nó sẽ giải được cái cơn khát thiếu tiền dồn nén từ năm 2022 bởi ví dụ đầu năm là cấp cho các cái ngân hàng mỗi ông khoảng 7 đến 10 phần trăm chẳng hạn thì các ông có thể giải ngân trong vòng một hai tháng hết sạch luôn được thì lúc ấy nó sẽ giải khát cái cơn khát tiền cho cho thị trường chung toàn Việt Nam đó là cuối năm nay đầu năm tới đầu năm tới vào khoảng tháng 1 đó về cái yếu tố tiền nó sẽ được giải quyết vấn đề lúc đó còn chưa biết là cuối năm sau sẽ thế nào nhưng đầu năm nó sẽ giải quyết được cái vấn đề tiền bởi vì nó bước sang năm mới rồi thì có zoom tín dụng mới đó thì đấy là yếu tố thứ nhất yếu tố thứ hai là cái vấn đề là năm tới thì khả năng cao quốc hội có thể có thể họ sẽ nới cho cái lạm phát cao hơn ví dụ như là trần à, lạm phát cho là 4 thì họ có thể nới lên là là 5 thì khi đó cái tín dụng nó có thể bung tốt hơn bên cạnh đó thì cái việc phát hành trái phiếu ấy, và bây giờ bán trái phiếu nó cũng rất khó khăn bởi vì bây giờ để chứng minh được là để được duyệt hồ sơ phát hành trái phiếu rồi là đã chất đóng là rất khó tiêu chuẩn khó hơn và cái việc duyệt lâu hơn thế thành ra là khó vốn nhưng chúng tôi kỳ vọng rằng là trong năm tới sẽ hoàn thiện bộ máy quản lý của ủy ban chứng khoán nhà nước như là có chủ tịch mới này vân vân các thứ rồi là có các cái cơ chế ban các cái ban hành các thông tư hướng dẫn chính sách vân vân đào tạo vân vân thì để mà họ áp dụng những cái tiêu chuẩn mới vào thì nó có thể nhanh hơn trong cái giai đoạn mà mập mờ như cái quý 2, quý 3 này về việc phát hành trái phiếu thì à, đầu năm tới thì nó có thể đẩy mạnh hơn cái chuyện đó về phát hành trái phiếu đó rồi ngoài ra thì cái việc mà là ờ, chứng minh là nhà đầu tư chuyên nghiệp ấy thì phải có 2 tỷ trong tài khoản trong 6 tháng liền ấy thì điều đó rất khó rất khó rất khó tuy nhiên thì các công ty tôi cho rằng cũng đang tìm giải pháp để có thể uh, triển khai cái việc đó thì nó cũng phải cần thời gian thì nhanh nhất là quý một năm tới thì sẽ khai thông được phần nào liên quan đến trái phiếu trái phiếu đúng không rồi tiếp theo là cái việc là khi nào lãi suất mỹ nó ngừng tăng chẳng hạn thì cái áp lực tỷ giá nó sẽ giảm bớt và đặc biệt vừa rồi chính phủ ngân hàng nhà nước có tăng lãi suất ấy nó sẽ và cũng đã giảm giá đồng tiền một chút ấy, thì nó đỡ áp lực lên lãi suất đồng Việt Nam rồi khi nó đỡ áp lực lên đồng Việt Nam ấy thì chính thì ngân hàng nhà nước sẽ không phải bán đô ra nữa nếu không phải bán đô ra nữa thì nó sẽ không hút tiền về nữa thậm chí trường hợp lạc quan nó có thể lại bắt đầu mua đô tích trữ đô để tăng dự trữ ngoại hối từ khi đó cung tiền ra thị trường lại nhiều hơn đó thì cái đó thì nó sẽ có sự biến chuyển biến chuyển cuối năm 2022 và đầu năm 2023 rồi tiếp theo về cái vấn đề đầu tư công ấy, thì trong cái những tháng cuối năm vừa rồi ấy, thì chính phủ và các cơ quan bộ ngành cũng rất quyết liệt trong cái việc là ban hành các cái chính sách các cái uh, văn bản hướng dẫn các cái gọi là vân vân để hỗ trợ đầu tư công giải ngân tốt thì uh, hiện nay cũng đã bắt đầu có tín hiệu tích cực thì kỳ vọng năm sau thì việc giải ngân công đầu tư công nó sẽ mạnh mẽ hơn nhanh hơn đó thì khi đó thì nó cũng sẽ có nguồn lực cho phát triển kinh tế tốt hơn tốt hơn đó thì bởi vậy rằng rằng ờ, à, nếu mà kỳ vọng vào thị trường chứng khoán thì tôi cho rằng là cũng phải cuối năm nay đến đầu năm tới đó thì khi những cái yếu tố kia nó đến được càng sớm thì thị trường chứng khoán sẽ được vút lên sớm tuy nhiên thì thị ừ. trường chứng khoán thường phản ứng trước một vài tháng à, còn những yếu tố kia đến muộn thì tất nhiên thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ được sẽ bị sẽ gỡ trói nó muộn hơn muộn hơn đó, thì đấy là về những cái yếu tố liên quan đến vĩ mô thì tôi gọi là chia sẻ một chút cái quan điểm cá nhân trên cái góc độ thầy bói xem voi thôi chứ nó cũng không phải là một cái gì đó bởi vì mình cũng không phải là ngay cả các chuyên gia kinh tế được coi là hàng đầu cây đa cây đề họ đánh giá chưa chắc đã chính xác thế cho nên là mình cũng chỉ cung cấp gọi là góc nhìn thầy bói xem bói rồi còn có những cái sự nó biến đổi trong cái quá trình đó mà mình không thể ngờ được cả đó thì đấy là trao đổi của anh chị và cuối cùng à, về cái à, sụt giảm như gì thì sau mỗi lần sụt giảm thì là một cái lần tăng trở lại cực kỳ mạnh mẽ thưa các anh chị tất nhiên nó trừ giai đoạn 2001 đúng không nó giải lê thê tăng lại không mạnh hay là 2000 lẻ à, 709 nó giảm rất sâu và nó phải mất đến 10 năm sau nó mới về đúng không về mô cũ thì nguyên nhân của những lần sụt giảm lâu nó mới về ấy, là bởi vì định giá PE bằng 40 60 50 lần tuy nhiên với cái việc là lần trước sụt giảm ví dụ ngay cả năm 2018 sụt giảm PE bằng 22.5 lần đi thì người ta cũng chỉ mất đâu đó khoảng hơn 2 năm một chút người ta về với mức cũ mà không cần phải về định giá 22.5 đâu lúc PE bằng khoảng 18 19 nó đã 18 nó đã về mức cũ thì hiện nay thì thị trường chứng khoán sụt giảm khoảng hơn 33 34 từ 1.540 điểm xuống 1078 thì nó có thể giảm đâu đó tôi nghĩ rằng nó xác suất thì tất nhiên nó có thể giảm giảm thêm đấy đúng không tuy nhiên thì cái việc là với PE thị trường hiện nay trong cuối năm nó khoảng 11 lần thì để mà lấy lại cái mốc 1.500 thì tôi cho rằng là nó cũng không phải quá lâu đâu bởi vì riêng cái việc nếu mà PE định giá lại bằng khoảng độ 16 lần đi 16 lần đi chẳng hạn thì thị trường nó cũng lên khoảng độ bằng đỉnh cũ hơn đỉnh cũ rồi lên khoảng 1.600 Đấy, nếu PE trở về mức bình thường khoảng 16.5 lần thì lên khoảng 1.600 thì nếu mà mọi thứ mà à, kinh tế mọi thứ vĩ mô các thứ nó trở lại ổn một chút thì nó lên ngay mức ý được. đó bởi vì trước khi sụt giảm này PE nó không cao cộng thêm các doanh nghiệp trong quá trình này nó vẫn tăng lợi nhuận tức là nó vẫn làm giảm PE chính vì thế nó trở lại nó không lâu như các anh chị lo ngại 5 năm 10 năm đâu và thường những anh chị nghĩ rằng là 10 năm sau nó về lại không đó là những anh chị vừa mới tham gia thị trường vừa hai năm thôi đúng không ạ thì anh chị nhận định như vậy thì tôi cho rằng là nó cũng không quá lâu được không quá lâu được và qua mùa đông thì lại đến mùa xuân tuy nhiên mùa đông qua thì tất nhiên ai cũng đau ốm cả chứ không phải là có những ông mà lại mùa đông qua mà khỏe hơn cả mùa thu mùa xuân không có đâu hiếm lắm đó. Thì mùa đông qua thì ông ốm nhiều ông ốm ít thôi đa phần đều yếu yếu đi rồi gầy gầy đi rồi nó cũng giống như con gấu nó tích chữ mỡ mùa đông thì nó ngót đi rồi tóp đi rồi có điều là ông nào sống được đến mùa xuân thì ông sẽ khỏe thì tôi tin rằng là là là thị trường chứng khoán ấy thì quá khứ nó đã luôn luôn cho chúng ta cơ hội trở lại thì trong tương lai thì nó cũng vậy luôn luôn cho chúng ta cơ hội à, kể cả chúng ta có thiệt hại nhiều đi chăng nữa nhưng chúng ta kiên định đến cùng thì đến lúc nó trở lại cũng rất nhanh cũng giống như những trước ấy, anh chị không thể tưởng tượng cổ phiếu tăng cả 5 lần 7 lần chục lần đó đúng không ạ trong 2020 2021 thì trong tương lai nó cũng thế thôi còn cổ phiếu nó cũng tăng 5 lần 7 lần chục lần còn bình thường nó cũng tăng hai lần đến 3 lần là bình thường thôi đúng không ạ tôi lấy ví dụ cổ phiếu ngân hàng PB bình thường khoảng 1.8 lần bây giờ bằng một lần thêm một năm tới cả lợi nhuận không tăng trưởng nhưng B nó vẫn tăng giá trị sổ sách vẫn tăng bởi vẫn có lợi nhuận ví dụ ROE bằng 2% chẳng hạn PB bây giờ 1 thì tăng 2% thì năm sau PB bằng bao nhiêu tăng có 0,84 thôi nếu mà tăng gấp đôi lên bằng 1,7 thì giá cổ phiếu gấp đôi thôi ví dụ thế đó còn có những cổ phiếu tăng mạnh hơn tăng gấp 3 cơ PE, PB bằng 3 4 lần cơ ví dụ thế hay là PE cũng thế thôi PE bằng 5 chứ gì lúc thị trường tích cực lên PE bình thường nó cũng phải bằng 12 lần đó. thì nói tóm lại là qua mùa đông thì mùa xuân lại đến và luôn luôn cho chúng ta cơ hội đưa cho chúng ta cơ hội và bao giờ cũng thế thôi và cá nhân chúng tôi thì nếu chúng ta tách khỏi thị trường khoán chúng ta nhìn nền kinh tế của chúng ta thì rất ổn kể cả nó có xấu đi chút nữa thì nó cũng rất ổn so với những lần trong quá khứ chúng ta từng trải qua đúng không ạ thì cả thế giới người ta đánh giá rằng Việt Nam có nền kinh tế vĩ mô ổn định và phát triển tốt vừa rồi em ờ, hôm sáng nay hôm qua IMF ấy, gặp thủ tướng chính phủ ấy, rồi các nước họ đều đánh giá như vậy và thực tế chúng ta cũng đang như vậy kể cả chúng ta có xấu bớt đi một chút nữa thì cuối cùng chúng ta vẫn là tích cực vẫn là tốt đó đấy là nhìn cái góc độ bóc tách với cái thị trường chứng khoán này không nhìn điểm số mà nhìn doanh nghiệp đi thì nó là như vậy chính vì thế là khi cơn điên mà trở lại thì nó sẽ rất, cũng rất kinh khủng thôi khi xuống nó cũng điên mà khi lên nó cũng điên xuống điên bao nhiêu thì lên lại mạnh mẽ đấy nhiều xuống dốc bao nhiêu thì lên gọi là cũng dốc bấy nhiêu đó, thì đấy là chia sẻ thêm với anh chị về cái đánh giá một chút như thế còn tất nhiên thì cũng trao đổi cùng anh chị luôn nhiều anh chị hỏi rằng là sao giai đoạn này không thấy phục lên ờ, gọi là hô mua như hồi năm 2020 bởi về cơ bản là hồi đó thì AZFIN là đang có cơ sở khá chắc và không bị cái ngợp bởi thị trường cũng chia sẻ thẳng với anh chị là lần này là bị ngợp bởi thị trường bị bất ngờ còn giai đoạn 2020 không hề bị bất ngờ rất chủ động tâm thế rất chủ động thế thành ra là đưa ra được những cái chiến lược mọi thứ rất là mạnh nhưng mà giai đoạn này thì không chủ động được thế thành ra nếu đã không chủ động được thì chúng tôi uh, gọi là sẽ cung cấp thông tin cung cấp kiến thức cung cấp đánh giá về mặt đúng giá trị đúng giá trị còn nhiều anh chị bảo rằng ô bây giờ mới là lúc mua ngon các ông cứ mua từ trước nếu mà chúng ta nói câu này cách đây gọi là một năm thì ok tốt quá nhưng mà khi mọi thứ đã qua rồi nếu chúng ta cao câu chuyện giá mà thì nó sẽ rất khó và bây giờ chúng ta hướng lên tương lai hướng lên tương lai đó thì đấy là chia sẻ trao đổi cùng anh chị thêm à, những cái vấn đề về cái những cái giai đoạn sụt giảm có cái sự khác biệt như thế và giai đoạn này thì có sự khác biệt là định giá nó rất là mềm đó, rất là thấp thì khi đó nếu nó trở lại thì nó cũng sẽ rất là nhanh thôi nhanh thôi đó, thì đấy là trao đổi cùng cùng cùng anh chị như thế còn tất nhiên thì cái việc khuyến nghị như nào thì à, trong cái khuôn khổ này tôi cũng không khuyến nghị không hạn chế bởi vì khuyến nghị lắm lúc cũng rất phức tạp anh chị ví dụ trước đây thì chúng tôi có khuyến nghị là nhìn thấy này rất nhiều anh ơi chị hỏi có dùng margin không chúng tôi bảo có nếu mà chấp nhận được rủi ro đó chấp nhận là lên thì lên mạnh xuống thì xuống mạnh hơn có chúng tôi cũng có trao đổi như thế ngoài ra với anh chị tích sản thì chúng tôi khuyến khích là không không mơ gì Đấy. nhưng mà sau này thì chúng tôi thôi nói chung là chúng ta không nói dài đúng không Đấy. đó là những cái quan điểm trao đổi của tôi và ATS phim đến với anh chị yeah. Dạ, thì uh, xin chúc anh chị có được những cái nội dung uh, hữu ích để có thể uh, ứng dụng vào cái việc đầu tư lâu dài của mình còn trong quá trình đầu tư thì sự nghiệp đầu tư của bất kỳ nhà đầu tư nào cũng thế thôi thì cũng có những lúc này lúc kia lúc thăng lúc chậm thậm chí có những lúc gọi tưởng chừng như đứt lưa luôn đều thế cả và trải qua rất nhiều chu kỳ rất nhiều giai đoạn thì cuối cùng mới là những người người cuối cùng thành công và hưởng được thành quả thì xin chúc anh chị gọi là thu lượm được nhiều những cái giá trị những cái kinh nghiệm từ những cái giai đoạn khó khăn như thế này để có thể uh, phát huy mạnh vào cái giai đoạn thị trường tốt hơn. Rồi, vâng, xin chào và hẹn gặp lại.